lại đấng tam giới tôn ai quy mang mười phương phận à, con nay phát nguyện đồng mấy có trì kinh địa tàng trên đền bố hàng để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư phần đều sai thế gia kính tham đường thế tôn bây giờ đức như lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sang rỡ lớn như là vừng mây sáng rỡ đầy đuông vừng mây sáng rỡ đại từ bi vừng mây sáng rỡ đại trí huệ vừng mây sáng rỡ đại bán nhã vừng mây phượng vâng, mai sáng ra đại kiếp thường bừng vâng, mai sáng ra đại phương đứng vững mai sáng ra đại công đức vừng à, mai sáng ra đại quỷ vừng mai sáng ra đại tăng thăng nờ và phóng ra băng cà thuyết vừng mai sáng ra như tiếng nhân nhồng độ tiếng thanh tấn độ tiếng thiên đình độ tiếng bán nhã độ tiếng từ bi tiếng hì xa tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng tri huệ tiếng sư tự hồng tiếng đại sư tự hồng tiếng mây sầm tiếng mây sầm lớn trời rồng hồi hộp khi đương phật phá ra bấn khả thuyền bấn khả thuyền tiếng vi diệu như thế song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bằng và coi nữa phương ca cũng đến hồi hộp nơi cung trời đau lời như trời tứ thiên vương trời đau lời trời tu diệm ma trời đau xuân đàm trời hoa lan trời tha hóa trời tứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời thiếu quan trời vô lượng quan trời quan âm trời thiếu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương hai trời quảng qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá tiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiên lưu cánh trời mà hê thú la cho đến trời vi Thần cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lai có những vị thần cõi ta bà cùng coi nữ phương kháng như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông chàm thần lúa ma thần chúa ngài thần chúa đêm thần hư không thần trên trời thần chúa ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hộp lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương Đàm thai loan quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm lời quỷ vương đài ai kính quý vương can quỷ vương như thế đều đến hồi hòm Đường pha pha khởi bây giờ đừng kinh ca mâu ni phật bào trời đồng quý thần đó ở trong thế giới trần đến ta dùng phận nhãn xem hãy còn không đêm xe số thánh phàm này đều của ngài địa tạng bồ tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu ngài văn thù sư lại bạch đức phật rằng từ thuở lâu xa về chưa con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài Nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền còn hai trong tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của như lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế Đức Phật bao ngài văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm trong cõi tam thiên đại thiên cứ môn vần làm một trong hằng rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kim đều đem làm kim cá từ lúc ngài đi tạng bồ tát chứng qua vị thâm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên huống là những thoa ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của bồ tát đó không thể nghi bàn đến đường về đời sau nếu có trang thiên nam người thiện địa tạng bồ tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường nhận đến về kháng tâm sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thời đó sẽ đường một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn án đào thượng gia tứ pha nguyên này bằng thu sư lời trái quả băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm mồn vì trương gia tương Lúc đó trong đời có đứa Phật hiệu là sư tử phấn thân cụ thông vàng hạnh như lai trường gia tư thái đức phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng phật tu hành nguyện gì mà đang to đẹp như thế khi ai đến sư từ phân tân cù túng vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng muôn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải quan trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổng ô nay văn thù sư lời trường gia tử nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau Tội vì những chúng sanh tội khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phận đạo bởi ở trương đức phần sự tự phân tăng cô tôn vang hành như lai ngài làm rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát mà là một nữ cứu mê lại thua bắn khả tư nghi vô số kim về trương lông đó có đức phần hiện đà giác hoa định từ tại vườn như lai đức phật ấy thọ đến bốn trăm nghìn muôn ứng vô số kim trong thời tượng pháp có một người con gái dòng ba la môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi khắp ngồi chữ thiên thường theo hồ bề bà mẹ của người cơn mê tín tà đạo thường khinh khí ngôi tam bao thoái mặn giàu thanh bà mẹ người chưa tin hằng chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn xa đọa vào vô gian địa ngục lúc đó thanh nữ biến rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường an thành nợ bèn bán nhà đắng trăm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đường pha giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh con nghiêm thanh nữ chim bái tường của đức phân lại càng sanh lòng kinh ngưỡng tự nghĩ thầm rằng Đừng phần là đấng đại giáng đủ tấn ca trí huệ nếu đỡ phân còn trụ ở đời thì kia mẹ tôi quốc tôi đến bành hoài phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thành nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên Chỗ của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vải rằng đừng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là đức phật quá cứ gia hòa định từ tài vương như lai mà người đứng chim bái đó thay sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy mộng lan sao thanh nữ mới tin lại rồi banh cùng trên hư không rằng cu xin đức phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con này thần tam của con sam trên mắng đơ gia hoa định từ tài vương như lai bao thanh nữ rằng cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thăng nghi tướng danh hiệu của tăng thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu vua giảng hoa đình từ tại vương như lai trai suốt một ngày một đêm bồng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó soi sùng sùng có rất nhiều thu giữ thân thế toàn bằng xăng bài nhảy bên mặn biển chạy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thòa chìm thoảng nổi ở trong biển bị cạn tu giữ dành nhau ăn thịt lời thầy quý giá có hình thù đều là luồng hoạn nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập băng người tội Thùm quam đạo chẳng người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vị quý vương tên là vô đồng Đến cuối đầu nghìn tím hỏi thánh nữ rằng Hải Thái Bồ Tát Ngài có duyên thứ gì đến chốn này Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào quý vương võ đông nam đăng đây là từng biên thứ nhưng ở phía tây núi đài thiết phi thánh nữ hồi rằng tôi nghe trong núi thiết phi có địa ngôn việc ấy có thiệt như thế chăng vô độc đam rằng thiệt có địa ngôn Hành nữ ơi đáng nay tôi làm sao để đưa đến chốn địa ngục qua đó vô đồng đám rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiêm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó đường Thành ờ, lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tôi cùng với cá thu dự vô độc đã mà rằng những người tôi trong biển này làm nhưng kẻ tao án ở cõi diêm phù đề mới trên trong khoảng bốn mươi chín ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu vớ khổ nạn cho lúc xong kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã bao mà cảm lấy bao cô ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này Cánh biển này mươi muốn gió tuần về phía đông lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển sám bồi ơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thống khổ trong đó càng trôi hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng Đồng gọi là biến nghiệm chính là ba cái biến này Vài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng Địa ngục ở đâu vô đồng đám rằng Trong ba cái biến đó đều là địa ngục Nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn thời có mười tám chỗ bờ kê đó có năm trăm chỗ đủ không lường sự khổ sở bừng kế nửa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thông không thành lời hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào quý vương hỏi thánh nữ rằng thân mau của bồ tát khi còn sống Quyền làm những nghiêm về thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lung tam thời tình tranh pháp xong rồi chẳng kính dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn thân phụ tôi là thì la thiền kiên thân mẫu tôi hiểu là duyên để lời vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời nửa sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sâm sưa lễ vẫn vâng tu tạo phương lành cung dường chùa thăm thờ đấng gia hoa đền từ tại vương như lai chẳng phải chi riêng thân màu của bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng tháng sanh cam Nói xong quê vương chấm tay chào thanh nữ mà cáo lui Bây giờ thanh nữ dương chim bao chân tin rõ biết việc đó Rồi bèn đội trưa tháp tương của đức giang hoa đình Tự tại vương như lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng Tôi nguyện từ nay nhận đến đời về lai những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường dài thoáng đức phần báo ngài văn thù sư lời rằng Quy vương vô đồng trưởng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát còn thánh nữ bà la môn đó nay là địa tạng Bồ Tát vậy kinh địa tạng Bồ Tát bốn nguyện phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn Bận kha lượng bận kha thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiểm với những chúng đã được giải thoát ra khỏi cho nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ địa tạng Bồ Tát giao hoang làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia tròn không còn thôi chuyện như chúng sinh đo từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sau đường chiều những điều khổ sớm không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài địa tạng bồ tát nên ta cả đều chứng được đạo quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời lòng ho vui mừng hơn hơ chiêm ngưỡng đứng như lai mắng nhìn mãi không rời đứng như lai an ủi uy tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân địa tàng đại bồ tát trong trăm nghìn muôn ứng bơ kha tư bân kha nghề bân kha lương bơ kha thuyết vô lượng vô số thế giới mà dày rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hoa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về tranh nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèm nghe ba của ta thời liền tinh nhân hoàng có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàng có kế vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mồm Đa văn ra nhiều thân độ thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân cái hoàng hiện ra thân trời rồng Hoàng hiện ra thân quế thần Hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lời ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoáng Hoàng hiện ra thân thiện đế Hoàng hiện ra thân trời Pháp Vương Hoàng hiện ra thân vua chuyến luân Hoàng hiện ra thân quốc vương Hòa hiện ra thân cư sĩ Hoàng hiện ra thân tế phụ Hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc Hoàng hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán binh chi phần và bồ tát để hoa đồ chúng sanh cha chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua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 nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông khó thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này Đền lượng Phật di lặng ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn căn điều khó gầm và đưa đưa Phật thọ ký bây giờ những hoa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ đừng thế toàn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn còn vân hiền thân hình ra thở cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngồi tạm báo khói hắn vòng sanh tướng vui niễn bằng nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chi làm việc lành bằng một sợi lông một giọt nước môn hạ cán môn bụi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần làm cho chúng đó đường lợi ích lớn Người mong đơn nhớ lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng tôi mong đừng nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng ngài địa tạng bồ tát banh cùng đừng phật ba lần như thế lúc ấy đưa phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng hai thay hai thay Ta hộ trợ cho ông đưa toại nguyện tử kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyên rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua bồ đề. kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba phật mẫu thứ hồi lúc đó đứng phật mẫu là bà ma gia phu nhân chấp tay cung kính mà hỏi ngài địa tạng bồ tát thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề tà nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào ngài địa tạng bồ tát đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục nơi thời không địa ngôn hoàng nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoàng nơi phẩm pháp nơi thời không phân pháp nhân đến bừng thanh văn và bính chi phật vân vân cùng sai cả như thế chứ chẳng phải riêng tội bao nơi địa ngục sai cả khỏi đau bà ma gia phu nhân lại bành cùng bồ tát rằng tôi muốn nghe tội báo trọng trong mong ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mở bành rằng xin thanh giá nói cho bồ tát lựa thuần bây giờ ngài địa tạng bồ tát thưa thanh mau rằng danh hiệu của những tội bao trong coi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim không lòng nào mà ra khỏi đường như có chúa sanh nào có lòng an mà thân phận bị thương chay máu kinh che ngồi tạm ba trắng kinh kinh điện cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ư kiếp không khi nào ra khỏi đường hoàn có chúng sanh sam tôn của thường trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng di, hoàng ai như chúng sanh đó phải đó và vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường như có chung sanh gia làm thầy sa môn kỳ tha tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y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 nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khó chân khoáng một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tạng bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục ngài địa tạng bồ tát cư rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiêu vi lớn có mười tám chỗ thư kê đốt năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau Nói về điên ứng vô gián đó gia vong ngùng thành hơn tam muốn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến một muốn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn Riêng có một sơ ngụ tên là vô gián ngùng này cho vi một muôn tam nghìn dặm tường ngô ca một nghìn dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở số trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rào khắp muôn dâm một người tho tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người tho tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường đó là do về những tội nghiệp đã tạo ra nó cam vời như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài án quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoang mong tài cơn như động móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa kha cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi à, lên trên không lấy chi hầu bằng à, sang bố mang à, người tội lại có răng xa cắn à, đầu người tội nơi lòng đó khăm trong thân thề đều lấy định dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tôi nước đồng đổ vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tôi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại Giờ về tôi nghiêm mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra coi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục thế giới ca lung thịt giới khang đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi khang đó hư hoài thời cũng xoay vần sanh vào cõi khang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 một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lần đêm cho đến trai qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô để hành hình tôi nhân như chia ba gầy diệu hầu răng soi cho cối già cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi lười sáng dây sáng lửa sáng người sáng giá sống niệm đầu nước sáng nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim nhưng sự khổ sở nói nhau luôn không mò dày ngừng nên gọi là vô gián vốn không luận là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy Thề gậy tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khó nên gọi là vô giang Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó Thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếm Mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại Muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đằng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do về lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nói nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế nếu nói rộng ra thời tan của những khi cụ đề hành tôi cũng những sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma già phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không xiên lo rầu bà chấp tay đanh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh địa tạng Bồ Tát bon nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lung đó ngài địa tạng đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bàn đơ thế tôn con nương sơ oai thần của đức như lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao nếu không nhờ sơn đại từ của đấng như lai thời chẳng có thể biết ngài phó chúc từ nay đến khi ngài dần đa thành phần làm cho chúng sanh không sao đường đều đằng đô thoa xin văn vâng, bàn đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài địa tạng bồ tát rằng chúng sanh mà chưa đường giải thoa tánh thức của nó không định hệ quyền làm dư thời ca thành nghiệm bao dư con quyền làm lành thời khen thành quá ba lành làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngưng mẹ làm chân nắng trai đến kiếp cho nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan Đời trước ông tron đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm pha thế rộng lớn đền ca chúng sanh bi tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa phật dạy lời như thế xong trong pháp môi có vị đại bồ tát hiệu là định từ tai vướng ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài địa tạng bồ tát đã phát thể nguyên gì mà nay đưa đức thế tôn ân cần người khen như thế trong đường thế tôn lương nói cho bây giờ đừng thế tôn bao ngài định từ tài vương bồ tát lóng nghe lóng nghe phải khe suy xét đó ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng ông vua lân cần vô lượng vô số na do ta bấn khá thuyết kiếm về thoa trưởng lúc đó có đứng phần ra đời Hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng sanh biên tri minh hành tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn Đừng phân vâng đo thọ sáu muôn kiếp khi Ngài chưa xuất gia thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân Nhận dân trong nước lần cần đó phần nhiều tạo những việc ác hại vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều đường giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ nhưng kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần Đường vãng bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như tiếng tri thành tựu như lai còn ông vua phá nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không Thời chưa chịu nguyên thành phấn đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trước có đức phận ra đời hiệu là liên hoa mùng như lai sự phần đo thọ bốn mươi kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người la hán gặp một người nữ tên là quan mong nàng này xăm chứa đồ ăn cúng dường là hán la hán tho cúng rồi hỏi nàng muốn những gì quan mục thưa rằng Ngài thân máu tôi phước tôi làm việc phước thiện đế nhờ đó mà cứu vợ thân máu tôi chẳng rõ thân màu tôi tha sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang thời thầy ba mẹ của quan mong đòa vào chốn địa ngục rất là khổ sở là hỏi quan mong rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệm gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế Hoàng mộng thưa rằng ngày còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa màng theo tình đêm số ca tranh của người đã an thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương so chi dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tội là hang xót thương bèn dài phương trước ngài khuyên quán mục rằng Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một như lai và vế đam hình thương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quan mùng nghe xong liền xuất tiền quan Hòa thượng Phật ma tha cung nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ tượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng Phật săn vàng sáng chói như hòn núi tu di. Đờ hoa phong ánh sáng ma bao quang mong rằng chẳng bao lâu đại thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biện nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lành lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tam từ khi bên biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lần của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà thiên lại thêm số mạng ngắn ngồi năm mười ba tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương Người có phương thế gì làm cho tôi đưa thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đưa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghiêng ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng Đà là mẹ của tôi thời phải tự biết tôi của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đam rằng do hai nghiệm diệt hại vật để che bài mắng giết mà tỏ bao không nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hoàn khổ quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao được đề đáp rằng những việc tôi có nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng Nguyện cho thân máu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn mười ba tuổi không còn cỏ trong tôi cũng không còn đòa vào an đạo nữa xin chư Phật trong mười phương thương so chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn ôm tham đồ bà an à, tiếng cùng thân gái cùng kiếp không à. còn thọ những qua bao sau đó nữa tội đối trước tượng của đức thanh tình liền hoa một như lại ma phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim còn nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứu vợ chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ngán đạo. Điện ngộ sông sanh và ngã quý vân vân Nhưng kẻ ma phải tội báo như thế thành phần cả rồi Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giá quan một phán nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức và thanh tịnh liên hoa mộng như lá dây rằng này quan mục nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyên rong lớn như thế thật là hay lắm Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãn mười ba tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước sống lào đến cho không thể tin kê sao trốn sẽ thành phần độ nhiều hạng người trời so đông như số ca song hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương bồ tát rằng vì la hán phơ lanh đồ quan một thọ đó chính là vô tận ý bồ tát Thần mộ của quan Mùng là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn quan Mùng thời là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếm lâu xa về trước Ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà xa số lời thề nguyện Độ khắp chung sanh như thế trong đời sao như có chung sanh không làm lành mà làm ác nhân đến kẻ chẳng tin luận nhưng quả kẻ ta dâm vòng ngựa kẻ lưỡng thiện an có kẻ hủy bán đại thường nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỳ với ngài địa tạng bồ tát chừng trong khoan khai mong tay nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi bao khổ nơi ban đạo nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khen cùng dân cung những y phùng đồ ăn và cuốn các thư trần bao thời người đó trong trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng diệu hòa lung phước trời hình sanh xuống chốn nhân gian quân còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được rồi ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình này định từ tại vương ngài địa tạng bồ tát có sương hoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh đức Phật rằng bành đức Thế Tôn xin Phật chớ lo nghìn muôn ưng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên phần xong bèn cùng kinh chấm tay lê phần mà lùi ra tứ thiên vương hỏi phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kính chấm tay mà bệnh cùng đức phật rằng Bành Đức Thế toàn Ngài Địa Tạng Bồ Tát Từ kiếm lâu xa nhân lại đã phá nguyên rộng lớn như thế Tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đứng phần ba bốn vị thiên vương rằng hai tay ấy thái nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lai mà nói những sư phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tứ nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương cho ngã mà cứ mơ đồ thỏa tăng ca chúng sanh măng phải tội có bốn ông thiên vương bành rằng vâng bành đức thế tôn chúng con muốn được nghe phương tiền giáo hoang Đờ hoàng ba bốn ông thiên vương rằng từ kiếm lao xa nhận đến ngày nay ngài địa tạng bồ tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khó cứ lấy dây mãi không dừng vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện địa tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương ngài địa tạng bồ tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh vào thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu nếu ngậm ghê trộm ma cấm thời Ngài dạy ro qua báo nghèo khốn khổ sợ Nếu gầm kẻ tà dâm thời Ngài dạy ro qua báo làm chim xe xe bồ câu yên ương Nếu gầm kẻ nói lời thô an Thời Ngài dài ra quá bao huyền thua kình chống nhau nêu gầm kẻ hai kinh chê Thời Ngài dài ra quá báo không lưỡi miệng lỡ nêu gầm kẻ nóng giận Thời Ngài dài ra quá bao thân hình sâu xí tàn tầng gầm kê bon sáng thời ngài dạy ra quả báo cầu muốn không đưa toại nguyện nêu gầm kê buồn lùng săn bắn thời ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang Nè gầm kê trái nghẹn cha mẹ thời ngày dạy ra qua báo trời đấng tru lòng nếu gầm kê đôn núi rừng có cây thời ngày dài đó quá bao cuồng mê đến trên nếu cảm cha ghế mê ghế ăn ở động thời ngày dài đó qua bao tha sanh trở lại hiện đời bị roi vò méo gầm kẻ dùng lưới bắt chim non thời ngày dạy ra quá bao con nhớ chia lìa nếu gầm kế huy bán tam bảo thời ngày dạy ra quá bao đuôi đi cầm ngồng nếu gặm kế kinh chê vào pháp thời ngày dạy ra quả bao trong an đào nêu gàm kẻ làm phá của thượng trụ thời ngài dạy rõ quá bao ức kim luân hồi nơi địa ngục nếu âm kế ô nhung người hạnh thánh tính và vô bán tăng và thời ngày chạy rò qua bao ơ mái trong loài súng sanh yêu gầm kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vần thời ngài dài ra quá ba phai lương hồi thường mang lớn nhau nêu gầm kề pha giới phàm trai thời ngài dài ra qua bao cầm tu đôi càng nếu gầm kề phụng phi pha tồn vua cái một cách phi ly thời ngài dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụn nêu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao thời ngài dạy ra qua báo hẹn hà bị người sai khiến nêu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ thời ngài dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới nèo gầm kê tà kiến mê tin thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăn nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bào ứng như thế Thầy chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả bao như thế. Sao lại đọa vào địa ngục trái qua nhiều kiếp không lúc nào thoa khói Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cùng bao trở coi nướng chớ đê Những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh Bồn hồng thiên vương nghe xong rơi lệ thang thế chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện quyến thường hết bốn nguyện địa tạng đau lời thiên cung thần thông hiền hóa đồ quận mong đời ngũ trưa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng nam mô thường trụ thầm phương phật nam mô thường trụ thập phương phật Nam mô Thương Chúa Thập Phương Phật Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện